ta như thể đào nguyên chị em chúng em mà cùng à, lại là buông đảng khoác áo quần ra có hoa cành này là kim thoa anh hai ơi đôi là tay nâng nga lấy con về đây đâu hoa nào là đến đây anh ba ơi ngậm là xem vật ấy có mây bầu về a à, tay nay a à. cây hương ngã trầm này là chưa phai anh năm ơi tan là xương chưa hoành tử